Cũng xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn Chúng ta cùng đến với trận đấu trong khuôn khổ loại của giải bóng đá Ngọc Lặc Sau mùa giải năm 2022 Và trước mặt tất cả quý vị và các bạn là cuộc đối đầu giữa Nguyễn Đán Nấp Sỉ và Ngọc Sơn Nấp Sỉ Đây là một trận đấu rất quan trọng cho hai đội trong buổi chiều ngày hôm nay Khi mà trận đấu trước thì Ngọc Sơn cũng đã bị thất bại Và bây giờ thì họ sẽ phải dành quyết tâm rất cao để có thể bước vào trận đấu ngày hôm nay ở ờ, trận đấu ngày hôm nay thì cầu thủ Ngọc Sơn Đấm Sỉ Họ sẽ ra quần với sức phục áo đỏ quần đen Bảo vệ bên tay trái rất là nhiều quý vị với bạn Ở ờ, trong cùng gỗ của Ngọc Sơn Đó là thủ thầy Mao số 11 Văn Hưng Những cầu thủ có mặt ở trận đấu ngày hôm nay gồm cầu thủ Mao số 5 là Văn Luân Số 2 Văn Bình Số 594 là Văn Chiến và số 30 là Văn Tuấn Còn cao thủ Nguyễn Đán Đấp Sĩ ở trận đấu này thì họ ra quân với sức phục màu xanh lơ và bảo vệ bên tay phải thưa bạn nhỏ quý vị và bạn với sự có mặt ở trong khung thành gỗ là thủ thành mã số 1 Văn Tiến những cầu thủ có mặt ở trận đấu ngày hôm nay là cầu thủ mã số 7 Văn Thức số 17 Văn Đạt số 6 Văn Hưng và số 18 là Văn Sinh vẫn là Văn Sinh đây là một trận đấu khá quan trọng để dành cho Ngọc Sơn liệu rằng họ có thể tiếp tục ừ, theo đuổi để tìm tới những bàn thắng hay không dứt điểm đó là pha xử lý và dứt điểm ngay của cầu thủ mang số 6 là Văn Hưng những pha xử lý của cầu thủ áo xanh ở những thời gian vừa qua họ đang giúp cho một thế trận đối với cầu thủ người Tấn đang diễn ra rất nguy hiểm trận đấu ngày hôm nay được được chúng tôi phát sóng ở trên kênh sóng truyền lửa thể thao trực tiếp bóng đá và bóng đá pro và chắc hẳn dưới đây thì tất cả các bạn quý khán giả chúng ta đang được chờ đợi những màn đầu kích tính của buổi giải năm này giải bóng đá mini cup của Ngọc Lạc năm 2022 không được phản công dành cho người Đấn và lấy vài xử lý của Văn Hưng mở cái trên đây khá nguy hiểm không được đó là pha thoát xuống hơi chậm của Văn Thức chúng ta vẫn đang cần có những sự khởi sắc ở vị trí hai tuyến nếu như các cầu thủ của Nguyễn Ấn họ muốn tìm tới khung thành gỗ của Văn Đừng Bắt chính ở trận đấu hôm nay đó là trọng tài chính ông Đinh Thạch Văn Sinh Đó là pha di chuyển dành cho Văn Đạt Không được Là một lần nữa thì pha xử lý đã bị lỗi của Văn Thức đang cần có những pha xử lý tốt hơn của vị trí tuyến trên và chắc chắn rằng nếu như đội bóng nào họ tiếp cận tốt và nếu có những pha xử lý hay thì đó sẽ giúp cho có những cơ hội để thành bàn văn sinh văn đạt và mở cánh dành cho văn thức không được lại có thêm một truyền không được tốt nữa của văn thức để dành cho văn sinh Văn Thức Văn Hưng Quá khó để có thể lấy bóng được trong chân các cầu thủ áo xanh Một trận đấu đang diễn ra ngay ở những phút đầu tiên thì cả hai đội đang cho thấy một sự cưng chắn ở một cách chơi và đây sẽ là những sự khó khăn khôn xiết mà nếu như đội bóng nào họ bóng không biết để có thể hóa giải những cách chơi mà đối phương sẽ được áp đặt đó sẽ là những cơ hội rõ ràng để dành cho đối phương nhưng ngay lúc này thì Ngọc Sơn Họ vẫn đang rất cố gắng để có thể tìm ra những hướng giải quyết khác nhau Liệu rằng sẽ có những cơ hội dành cho Ngọc Sơn hay không này đó thực sự là một trong những mùa giải thực sự ý nghĩa để dành cho tất cả những người con xứ thanh sa tử họ sẽ có những sự suy tử trong khoảng thời gian là việc mệt mỏi của một tuần là việc vui vẻ và đây sẽ là một thời gian với họ tất sự xuống và sự siêu đẳng của công việc để họ dành những chút thời gian gặp gỡ và tạo những trò cười bổ ích như thế này đó thực sự là một điều rất cần thiết đối với các ban tổ chức của giải huyền thanh hóa tại việt nam và tỷ số sáu này ở trận gia quân chúng ta chơi chúng tôi sẽ mong rằng khi mà thời tiết nào thì sẽ báo với dũng sẽ được khô thoáng mát để có thể trận đấu được diễn ra một cách tốt nhất đá bất ngờ là những người có những cơ hội ra đầu tiên trận đấu này các quả đó là có tập trung tối đa đó là quả xử lý này quả xử lý đến từ vị trí của vân đạt chúng tôi thấy rằng khi mà cao thủ Nguyễn Ấn họ cũng đã tìm được rất nhiều những cơ hội và cánh cửa để cùng tới khung thành của Văn Ninh nhưng điều để đáng cần với lúc này sẽ là một thành một bàn thắng Văn Sinh không bóng bóng gôn không được lần này thì đường truyền đã không thể đến trận của đội nhưng đó cũng là một trong những điều cần thiết mà câu thủ người thân họ đang tìm tới khung thành của Văn Ninh lỗi rồi một pha ba nhưng dường như đó là không có một pha phạm lỗi và không phải một đối tượng không khỏe nào rất hay những sự gợi đặt của tuấn trình của cao thủ ngọc sơn và đặc biệt là chưa có một sự kết dính ờ, lối chơi phát sinh từ chưa đang khiến cho cao thủ ngọc sơn vẫn chưa tìm tới những khung thành công của văn tiến vận chuyển rất tuyệt không vào quả đá tiếp dành cho cao thủ ngọc sâm đó là pha xử lý của văn tuấn một số lần diễn ra rất hay ngay ở phút đầu tiên của trận đấu này thuận lợi những pha xử lý của cao thủ Nguyễn tấn pha xử lý của Văn Hưng rất hay Văn Sinh khá nguy hiểm không vào đó là pha thoát xuống đầy khó chịu của Văn Hưng khi mà cả hai đội đang cho thấy một sức mạnh của mình ở trận đấu này và đặc biệt là sự cẩn trọng ở những vị trí cách chơi thì chắc chắn đây sẽ là những điều cần thiết nhất của trận đấu này đặc biệt là đội bóng Ngọc Sơn khi mà họ đang cần có bàn thắng ở mùa giải năm nay một chiến thắng đó sẽ giúp cho họ có những điểm số cơ hội dành cho Văn Sinh không được lại có thêm được chuyện hơi mạnh nữa của Văn Hưng Quá khó để qua được sự suy cản Văn Sinh Đã có lỗi Một pha phạm lỗi từ phía sau Người đã phạm lỗi ở phóng vừa rồi là Văn Luân Văn Sinh đang đứng trước quả đá phạt này Văn Sinh chiến tiếp thẳng khá nguy hiểm vào và tỷ số đã được mở dành cho các cầu thủ Nguyên Đán FC một pha xử lý thực sự là rất nhanh gọn của các cầu thủ áo xanh sự có mặt đúng lúc đúng kịp thời và vị trí điểm rơi của số bóng thì ngay lập tức lưới của cầu thủ Ngọc Sơn đã rung lên Giờ đây thì cao thủ Ngọc Sơn họ vẫn đang bị bất lợi ở trận đấu này. Văn Hưng khá hay. Bóng vẫn còn, vẫn là Văn Thức. Văn Thức xử lý của Văn Thức. Ở tại sân bóng anh giống ngày lúc này thì thời tiết là khá mát mẻ. Và đây cũng sẽ là những thời điểm mà sự phô diễn của các cầu thủ thi đấu ở trên sân. Và ngay lúc này thì Nguyễn Ấn đang có một bàn thắng để khai thông số bế tắc. Và những chặng đường tiếp theo đầy khó khăn và gian nan vất vả của Ngọc Sơn. Và vẫn đang tìm tới cánh cửa của khung thành gỗ của Văn Tiến. Nhưng đó là một điều đầy khó khăn và vẫn đang phải vượt qua một chướng ngại vật. Thực sự là một bức tường khổng lồ và đang đứng trước vị trí tấn công của các thủ Ngọc Sơn. Nhưng họ sẽ cố gắng quyết tâm để có thể đẩy lùi những bức tường như thế này Và chúng ta vẫn đang có những sự cổ vũ nhiệt huyết cho cao thủ Ngọc Sơn Để họ có thể tìm tới những cơ hội rõ ràng hơn Dứt điểm thẳng Đó là pha xử lý và dứt điểm ngay của Văn Bân Nhưng rất tiếc Đó là cú dứt điểm mà không thể qua được hàng rào chắn của Nguyên Ấn vẫn là cầu thủ người Nguyễn Đán FC mặt bóng rồi phản công dành cho Ngọc không được đó tương trình như đó sẽ là pha phản công dành cho cầu thủ Ngọc Sơn khi mà pha di chuyển của Văn Bân cho đến thời điểm hiện tại thì lợi thế về điểm số và tỷ số ở trên sân hiện tại thì đang lợi cho cao thủ người Ấn khi ở trận đấu vòng đấu đầu tiên. Vẫn là cơ dành cho cao thủ người Ấn rất nguy hiểm. Cú dứt điểm ngay của Văn Đạt. Ở vòng đấu đầu tiên thì các cầu thủ Nguyệt Tấn đã đánh bại đội bóng Ngọc Linh với tỷ số là 5-3. Thực sự là một cánh cửa khó khăn để dành cho các Ngọc Sơn khi họ đang đối đầu với một bóng rất mạnh đó là đơn kim vô địch của mùa Ba. Khá Hiệp không vào một vài chiến điểm tiếp theo của Văn Thức Một lần nữa chúng tôi cũng xin được thay mặt cho ban tổ chức xin được gửi lời tri ân với tất cả quý nhà tài trợ đang được đồng hành với mùa giải đấu này. Và sau những trận đấu thì chúng tôi sẽ thả một đường link thấp nhất của uh, trận đấu đó sẽ là thông tin của các nhà tài trợ sẽ xuyên suốt với mùa giải năm nay Và chúng tôi mong rằng không chỉ là mùa giải năm nay và mùa giải tiếp theo Đối với giải bóng đá Ngọc Lặc thì chúng tôi liên tiếp đón nhận được các nhà tài trợ sẽ được đồng hành Một lần nữa chúng tôi cũng xin được thay mặt cho ban tổ chức xin được lời tri ân với tất cả quý nhà tài trợ sẽ luôn được mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt trong cuộc sống Vâng và tiếp theo là một quả đá phạt góc cho SC Ngọc Sơn. Bóng được đưa vào, không vào. Rất tiếc cho một cơ hội ăn bàn của các thủ FC Ngọc Sơn. Văn Sinh đang có bóng. Chuyển bóng sang bên cánh trái, rút. Không được. Bóng đã đi hết đường biên ngang. một quả đá biên cho SC Ngọc Sơn bắn được đưa lên cho số 30 Văn Tuấn tiếp tục là một quả ném biên cho các cầu thủ FC Ngọc Sơn không được vẫn là những sự hấp sân mà cao thủ Ngọc Sơn vừa tạo ra nhưng để có thể đánh bài được cao thủ nguyễn ấn một đội bóng đơn kim vô địch của mùa 3 Thì đó thực sự là một bài toán khó hóa giải nhất đối với cao thủ Ngọc Sơn Văn Sinh Rất nhìn nàng Không được Hỗ trợ rất kịp thời của Văn Đạt Phản công dành cho cao thủ Ngọc Sơn Quá khó Bóng vẫn còn vẫn là Văn Sinh quá xử lý của Văn Sinh không thành công Goal Không được đó là cơ hội để dành cho Văn Tuấn nhưng đáng tiếc là Văn Tuấn đã không thể kịp thời. Khai William. Một pha xử lý thực sự đầy bất ngờ của thủ thành Văn Hưng. đã có sự thay đổi để dành cho cao thủ người đàn FC phản công phải xử lý của à, nhật thịnh lỗi rồi đã có một pha phạm lỗi của à, nhật thịnh người đã mới được tung vào sân của các thủ nguyên đán fc trước trận đấu này được diễn ra thì rất nhiều những chuyên gia về bóng đá cũng đã có được rất nhiều những bài viết khá hay ở trên tường cá nhân của mình và rất nhiều những chuyên gia bóng đá cũng đã nhận định trận đấu ngày hôm nay sẽ là một cánh cửa rất lớn để dành cho Nguyên Ấn. Nhưng cho đến thời điểm hiện tại thì Ngọc Sơn Ôi! Hơi chạm pha xử lý vừa rồi Không được Một pha xử lý thực sự là cầm cảnh Đó là pha xử lý của cầu thủ màu số 10 Minh Hiếu Nếu như đó là một đường truyền để dành cho đồng đội di chuyển thì cơ hội sẽ lớn hơn rất nhiều Vẫn là Nhật Thịnh Văn Trình Một trong những bờ tường vững chắc nhất Của cầu thủ Nguyễn Ánh cho đến thời điểm hiện tại Đó là hàng phòng ngự Nơi đang có sự hỗ trợ của Văn Trình Một lão tướng của Nguyễn Ánh Ở ờ, suốt thời gian qua Văn Đạt Quá đơn giản ở cú dứt điểm vừa rồi Đó là pha xử lý và dứt điểm ngay Đến từ Minh Hiếu Văn Thức Văn Đạt Rất hay Và là Văn Đạt dứt điểm không vào Đó là một cú nửa vời Khi mà anh vẫn có thể lựa chọn một cú dứt điểm Và có thể làm một đường truyền Chỉ cần những lỗ hổng được lòi ra Và đó sẽ là những Cơ hội để tạo ra cú dứt điểm Giờ đây thì ban huấn luyện của người đánh vẫn đang cảm thấy thở phào nhẹ nhõm khi họ đang có một cơ hội để dẫn bàn. Với cách biệt một bàn ở thời điểm như này thì đó là sự khó khăn và rất mong manh. Vẫn Đạt. Giờ đây khá nguy hiểm. Và tỷ số là hay không? Hay không dành cho Nguyệt Đán FC. Pha cái bàn của Nhất Thịnh. Người mới được tung vào sân cũng là một trong những ngôi nổ để có thể phá thông được hàng phòng ngự của ngọc sơn rất đơn giản để có thể đưa xe bóng đi vào khung thành tỷ số lúc này là hai không dành cho nguyệt đán đâm xỉ ngay lúc này thì đã có những nhận định chuyên gia đã bị sập bẫy khi mà đã có sự lựa chọn của cao thủ ngọc sơn khi mà cao thủ của nguyễn đắn họ đã có hai bàn thắng rất nguy hiểm Không vào Không vào Hai cú chiến điểm ngay của cao thủ áo đỏ Nhà bóng chưa thể đánh bại được tu thành Là Văn Tiến trong khung thi gỗ của người đắn Văn Thức Văn Sinh Rất hay Vẫn là Văn Thức Đường suối dày Phải xử lý mở cánh của Văn Sinh Vẫn là cao thủ áo xanh khá nguy hiểm hơn thức không vào lối chơi rất chậm và chắc của nguyễn ấn ở trận này khi mà họ thường xuyên di chuyển ở hai cánh và sau đó sẽ là có một đường truyền dành cô thay và cách chơi của họ vẫn đang có một sự khá tốt đã có bàn thắng tiếp theo Tiếp tục đó là có sự có mặt của cầu thủ vào số 8 Nhật Hình Của khó khăn Của vất vả Và thực sự là Những bài toán không thể gỡ Và không có một cách sửa sai Và đúng lúc này thì tiếng còi của trọng tài đi thành cầu đao vang lên Kết thúc hiệp đấu thứ nhất thì lợi thế vẫn đang nghiêng về cao thủ Nguyên Đán FC. Và vâng, xin mời quý vị và các bạn chúng ta cũng nghỉ giải lao trong ít phút để chúng ta cùng đến với hiệp đấu thứ hai. Và thông qua với trận đấu ngày hôm nay thì chúng tôi cũng xin được gửi lời tri ân với tất cả quý nhà tài trợ đã luôn được đồng hành với mùa giải năm nay giải bóng đá Mini Cup Hội đồng hương Ngọc Lạc ừ, khu vực Phía Nam năm 2022. Và mỗi trận đấu thì chúng tôi liên tục thả những đường link thấp nhất của màn hình và đó là thông tin của quý nhà tài trợ xuyên suốt với mùa giải Chúng tôi cũng xin được gửi lời tri ân và xin được mến chúc cho tất cả quý nhà tài trợ Sẽ luôn được mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống Và chúng ta cùng nghỉ giải lao trong phút để chúng ta cùng đến với diễn biến của hiệp đấu thứ hai Trận đấu của các đầu giữa Nguyên Đán FC và Ngọc Sơn FC Một xin mời tất cả quý vị và bạn chúng ta đến với diễn biến của hiệp đấu thứ này. Trận đấu của các đầu giữa Nguyễn Đán FC và Ngọc Sơn FC. Về phải đã được bắt đầu. Và đến với phải thì cao thủ Ngọc Sơn họ sẽ bảo vệ bên tay phải thông màn nhỏ quý vị và bạn. Còn cao thủ Nguyễn Đán họ sẽ bảo vệ bên tay trái. Khi mà những diễn biến của đấu thứ nhất cũng đã khép lại, lợi thế đang nghiêng về cao thủ Nguyễn Đán với cách biển là ba bàn. Khá nguy hiểm. Cũng dứt điểm đầu tiên của các cầu thủ áo xanh Ừ, pha xử lý và dứt điểm của Văn Đạt dường như cao thủ người đắn một đội bóng là một trong những cương vị khá lớn ở mùa giải năm nay những ứng cử viên viện sang giá của giải này đang được lộ ra những gương mặt tốt nhất khi họ đang liên tiếp có những cơ hội để có thể tìm tới khung thành gỗ của Văn Ninh Điều đáng quan trọng nhất của cao Thủ Ngọc Sơn là họ sẽ cần phải có những lối chơi mạnh mẽ hơn và có nhiều những bàn thắng để có thể giảm bớt những áp lực và những tâm lý ở trận đấu này khá nguy hiểm đó là pha xử lý và dứt điểm ngay pha dứt điểm của vân Vân và vâng là cầu thủ áo xanh ở Văn Sinh Văn Đạt rất cố gắng không được khá nguy hiểm vẫn không vào đã có một cơ hội để dành cho cao thủ người tấn nhưng rất đáng tiếc họ vẫn chưa thể có một cơ hội để có thể thành bàn Liệu rằng sẽ có thêm những cơ hội để dành cho cao Tổ Hóa Xanh hay không? Vẫn chưa thể Văn Sinh Mở cánh chất này của Văn Sinh Văn Đạt Khai của Văn Đạt Xử lý không vào Đó là cơ hội của Văn Hải Nhưng rất tiếc thì Văn Hải đã không thể có một pha đẹp lòng thành công Mặt bóng khá nguy hiểm Văn Đạt bóng phấn còn trận đấu đang diễn ra đầy hấp dẫn của chi điểm quá đơn giản của công cảm văn sinh văn đạt vẫn là văn sinh bóng đã chạm tay đó là pha đi bóng chạm tay của công cảm tiếp tục là có sự thay đổi cần phải hạn chế để những lỗ hồng đến với cầu thủ áo xanh đặc biệt là những vị trí của Văn Đạt và Văn Trình điều đó là một điều mà sẽ tạo những cơ hội để dành cho các thủ Nguyệt Ánh những sự cần thiết nhất của trận đấu này và cách chơi của hai đội cầu thủ mới được tung vào sân đó là văn trọng Văn Đạt Khải Không vào Một chút xíu nữa thì đã có những cơ hội để dành cho các đội áo xanh Khi bóng đã chạm vào chân của cầu thủ mã số 6 bên phía Ngọc Sơn Thực sự là đầy khó khăn và gian nan vất vả của cao thủ Ngọc Sơn Khi phải đối đầu với một bóng Đóng rất mạnh ở một trận đấu này Đơn kim vô địch của mùa 3 đã hiện gió những cái trời táo bạo của mùa giải năm nay. Ở trận đấu ra quân đầu tiên thì cao thủ Nguyễn Đấn đã giành chiến thắng với tỷ số là 5-3 trước đội bóng Ngọc Yên. Còn cao thủ Ngọc Sơn thì họ đã thất bại với tỷ số 1-7 trước đội bóng Ngọc Dương. Và thực sự với sự tranh lệch như thế này là một trong những đầy khó khăn để dành cho cao thủ Ngọc Sơn nhưng họ vẫn đang chơi đầy quyết tâm và không muốn ngừng nghỉ dù kết quả của trận đấu ngày hôm nay như thế nào với một bóng tân bình thì đó thực sự là một điều luôn thành công cối không vào một cơ rất tốt để dành cho cao thủ Nguyễn Ấn nhưng pha xử lý của cầu thủ ba số 8 là Nhật thịnh đã không thành công lỗi rồi người đã bị phạm lỗi ở phóng vừa rồi là văn sinh vẫn là văn sinh lần này thì hàng phòng ngự đã tốt hơn rất nhiều xin được cảm ơn tất cả bạn chúng ta đang theo dõi trận đấu ngày hôm nay nếu như tất cả bạn chúng ta không thể có mặt ở tại sân bóng anh dũng để theo dõi trận đấu này thì chúng ta có thể thông qua fanpage của chúng tôi là truyền lửa thể thao bóng đá pro và um, trực tiếp bóng đá để theo dõi những trận đấu này còn nếu như chúng ta đang ở những vị trí mạng mạnh thì chúng ta có thể chuyển qua chế độ full HD để theo dõi trận đấu này khá nguy hiểm nếu như chúng ta không có thể nắm bắt được lịch thi đấu thì chúng ta có thể vào tại nhóm của hội đồng ngương ngọc lạc để chúng ta cùng theo dõi lịch thi đấu của môi trường năm nay Với những sự tim sẻ và chia sẻ của tất cả các bạn Đó sẽ là một sự động lực rất lớn để dành cho hai đội đang thi đấu trận đấu này Bên cạnh đó một tinh thần để giúp cho ban tổ chức sẽ tự tin để cho những mùa giải tiếp theo sẽ được diễn ra tốt hơn chân trái không vào văn sinh đó là điều duyên để dành cho nhật thịnh Bóng vẫn gần Không được Không được vẫn đang cần có những sự chắc chắn và lối chơi bạo dạn để dành cho các thủ đỏ văn sinh vẫn là văn sinh đã có một pha phạm lỗi từ phía sau và rất nhanh chóng từ tiếng còi và một chiếc thẻ vàng của trọng tài đình thạch cũng đã được rút ra đó là một chiếc thẻ vàng xứng đáng nhưng nếu như đó là một Khoa để cho Vân Đình thoát xuống thì đó sẽ là cơ hội thực sự nguy hiểm. Văn Sinh khá nguy hiểm và tỷ số đã được nâng lên thành 4-0 dành cho cao thủ Nguyễn Đàn Nam Trì. Đó là pha xử lý ở một vị trí cố định để dành cho Văn Sinh. thực sự là khó khăn và không có quá nhiều những sự lựa chọn để dành cho cao thủ đỏ họ đang gặp một sự bất lợi rất lớn ở mùa giải năm nay đó là đang để cho đối phương dẫn trước với tỷ số là 4-0 đã có lỗi từ phía sau lối tác động của nhất thịnh đủ để cho trọng tài đinh thạch có thể cất còi ở phóng vừa rồi lại một lần nữa thì tiếng còi vang lên rất chính xác của chúng ta đi Thạch. Và chiếc điểm của thủ thành Văn Hưng là bóng đi quá cao. Vẫn là lấy bóng dành cho cao thủ áo xanh. Cầu thủ mới được tung vào sân đó là cầu thủ mạo số 20 Chi Thế Dù không được thuận lợi ở mùa giải năm nay Nhưng cao thủ của Ngọc Sơn cũng đang quyết tâm rất cao Nếu như một chặng đường năm nay họ không thành công thì năm sau họ sẽ phải quyết tâm hơn rất nhiều. Mỗi năm thì chúng ta sẽ tích góp được ừ, những sự quý giá ở mỗi trận đấu để có thể sửa sai và tìm được nhiều những cách chơi tiếp theo và mới mẻ hơn ở những mùa giải năm sau. Vẫn là Văn Trinh Khá hay Không được pha xử lý của trọng lượng trọng lượng pha chịu khó của nhật thành đã không thành công phản công dành cho cao tổng cao sơn bóng Văn con không vào thực sự là một trận đấu mà thủ thành văn tiền đã thực sự chơi tốt ở trận đấu này một cơ hội 10-10 để giúp cho cao cầu thủ Ngọc Sơn có một bàn thắng rút ngắn Nhưng điều đó vẫn chưa thể đến với họ khi mà găng tay vàng của Văn Tiến đã hóa giải được bàn thắng vừa rồi Là phải xử lý thành công nữa của Văn Tiến Văn Sinh Nhật Thịnh Không được Cần phải có những pha xử lý một chạm để có thể tạo ra sự bất ngờ nếu như cầu thủ Ngọc Sơn họ muốn tìm kiếm bàn gỡ đã có những sai lầm đó là sai lầm thiếu sự quan sát của một cầu thủ bên phía người Nguyên Đán FC đó là chi thế người đã mới được tung vào sân ở những thời gian vừa qua luật phi phao sẽ nằm khi bóng chưa được qua vạch vôi của đối phương và chưa chạm chân của đối thủ thì không được truyền về và đó là một sai lầm mà đã khiến cho phòng ngự của Nguyễn Ấn đã sơ xuất ở bóng vừa rồi và sẽ phải hứng chịu một quả đá phạt. Và đây sẽ là một cơ hội để dành cho Văn Hưng. Chúng ta sẽ chờ đợi quả đá phạt của Văn Hưng. không được và xử lý dứt điểm ngay của Văn Bân Văn Bân Phản công dành cho các thủ đỏ Đường mở cánh hơi nhẹ Văn Sinh Sự xa dặn và cách chơi Đã có bàn thắng Đã có bàn thắng dành cho các thủ đỏ Cuối cùng thì sự chờ đợi của các thủ Ngọc sơn cũng đã đến với họ. Những pha di chuyển và áp sát vào trọng đã giúp cho Ngọc Sơn có một bàn gờ rất quan trọng ở những thời điểm như này. Phút thứ 33 của trận đấu và tỷ số lúc này vẫn đang có những lợi thế cách biệt ừ, rất lớn để dành cho các thủ Nguyệt Ấn. Và để bóng chạm tay. Dường như trọng tài đã cắt còi với một lối tác động của các thủ áo xanh. Văn Sinh không được và che chắn rất khôn ngoan của Văn Tuấn Khá nguy hiểm Là một lần nữa thì sự chịu khó thoát xuống của Văn Bân Không được, bóng đi quá cao Những pha xử lý như vậy thì rất khó để có thể loại bỏ được hàng vòng người của Nguyễn Ấn Và đặc biệt loại bỏ được từ thầy Văn Tiến. Phát bóng lên dành cho Ngọc Sơn. phải xử lý cầu may Phát bóng lên dành cho cao thủ áo xanh. Đóng được. Không được. Đã có lỗi. vẫn đang có những sự chắc chắn để dành cho cao thủ áo xanh khi ở phía dưới thì văn sinh vẫn đang chơi rất năng nổ và khá khôn ngoan ở mọi pha tranh chấp đúng thực sự là một láo tướng của cao thủ nguyễn ấn khá nguy hiểm không vào cú dứt điểm ngay của nhất thịnh nhưng lần này thì bóng vẫn chưa có những cơ hội nhưng Điều đáng quan trọng nhất để dành cho các tổ áo xanh là họ phải có những cơ hội để chơi mạnh lạc hơn Không được Và thoát xuống thực sự là khiến cho cổ động viên của Ngọc Sơn đã phải thót tim Pha di chuyển của Văn Hưng Không thể chế được những trọng tài đã cất coi khi mà đã có một pha phạm lỗi dành cho các đội áo xanh Xin được chào tất cả quý vị và bạn Chúng ta đã theo dõi trận đấu ngày hôm nay Cuộc cờ đầu giữa Nguyễn Đàn Đấp Sĩ và Ngọc Sơn Đấp Sĩ Quá đáng tiếc pha xử lý vừa rồi Dường như đó là một điều chuyển hơi nhẹ Những tình cảm của tất cả các bạn chúng ta đang đến với mùa giải năm nay và thông qua trận đấu hôm nay thì chúng tôi cũng xin được lời tri ân với tất cả quý nhà tài trợ đã luôn được song hành với dòng đá Mini Cup Hội đồng hương Ngọc Lạc ừ, khu vực phía Nam năm 2022 Thì mùa giải đã được diễn ra rất thành công Và đúng với tâm huyết của những người con Ngọc Lạc tại miền Nam Sự thành quả đó không thể không nhắc tới các quý nhà tài trợ luôn được song hành Và chúng tôi cũng xin được gửi lời cảm ơn và xin được chúc cho quý nhà tài trợ cùng với đại gia đình sẽ luôn được mạnh khỏe, hạnh phúc và gặt hái nhiều thành công trong con đường sự nghiệp của mình. Và chúng ta cùng đến với diễn biến của trận đấu năm nay của các đầu giữa à, Nguyệt NFC à, và Ngọc Sơn. Khi mà thời gian chính thức của trận đấu là không còn nhiều và chắc chắn thì những sự cố gắng nhiệt huyết và năng nổ của cầu thủ đỏ liệu rằng có thể giúp cho có những sự đền đáp hay không không được Rất tốt Văn Bân Rất táo bạo của Văn Bân ở những pha chili cơ không vào Đó là pha xử lý của Nhật Thịnh nhưng vẫn chưa thể có bàn thắng để dành cho cao thủ Nguyễn Ấn ở pha xử lý vừa rồi Dù kết quả của trận đấu ngày hôm nay như thế nào thì Cầu thủ Ngọc Sơn cũng đã thi đấu hết mình và rất quả cảm. Bóng không thể qua được sự truy cản. Không được. Và xử lý của Văn Hưng. Những lòng cốt quan trọng nhất của Nguyễn Ấn cũng đã làm hết khả năng của mình. Và sự thành quả là họ đang có những cơ hội để dẫn bàn Nhưng ngược lại thì cao thủ Ngọc Sơn Họ có thể tiếp tục tìm tới những bàn thắng Để có thể rút ngắn những tỷ số thời gian xin được hội ý của cao thủ Nguyễn Đán FC. Vòng đấu thứ hai của giải bóng đá Mini Cup Ngọc Lạc năm 2022 cũng đã được diễn ra và dường như những gương mặt sáng giá và ứng cử viên của địch của mọi giải năm nay cũng đã dường như lộ diện với bản chất của mình. Dứt điểm. Những thành quả của những cái chơi đó là sẽ có những điểm số để mang về một trận đấu tốt hơn. sẽ có những cội lên bóng dành cho các cầu thủ đỏ không được một là phản công dành cho các thủ người đàn nam sĩ pha xử lý và chiến điểm ngày của văn hưng văn hưng cũng đã có được rất nhiều những cơ để đối mặt không vào lần này vẫn chưa thể đưa trái bóng đi vào khung thành của văn hưng một trận đấu mà thực sự Văn Hưng đã có rất nhiều những pha di chuyển khá hay Và đúng lúc này thì tiếng còi của trọng tài chính ông Đình Thạch cũng đã vang lên Diễn biến của trận đấu của cái đầu giữa Nguyễn Ấn và Ngọc Sơn cũng đã khép lại Với chiến thắng thuộc về cao thủ Nguyễn Ấn FC với tỷ số là 4-1 Xin được chúc mừng cho ban huấn luyện thầy trò của Nguyễn Ấn FC đã giành 3 điểm ờ, trận đấu hôm nay. Dù một trận đấu không tệ đối với cầu thủ Ngọc Sưng nhưng họ đã không thể tiếp tục có những điểm số ở vòng đấu thứ hai. Nhưng không sao và chúng ta tiếp tục có những vòng đấu tiếp theo ở mùa giải này. Và bây giờ chúng ta cùng đến với trận đấu tiếp theo. Xin mời quý vị chúng ta đến rời màn hình.